ba cố nè cố nè cố lên mười cái lần mười cái lần sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Tho Si quận 9 thì em thấy phòng game mình đẹp không? Chào mừng các bạn đến với TH Livestream quận 9 cùng với Dương Nguyễn và tập thể đàn em TH Academy để chúng ta cùng nhau chứng kiến một buổi tập mắc OT kinh thiên động địa trên những thiết bị cực kỳ rẻ tiền và chỉ chỉ làm cái gì đó hoài niệm của quận 9 chỉ có hoài niệm của quận 9 và hoài niệm của quận 12 các bạn quận 7 Bình Tân sẽ không còn nữa không còn nữa những thiết bị sau đây đó là ba máy tập ngực kinh điển dùng để tập OT dành cho những phòng thi bình dân rồi à, chào các bạn đây là bạn à, Hoàng hôm nay sẽ phụ trách làm à, PT trong giáo án mắc OT này của anh bây giờ anh ra một cái đề cho em là anh à, tập bài ngực trên này 55 kg chính thức mỗi bên có 50 thôi 55 nó lẻ 50 thôi rồi bố tí à, cho anh khởi động anh khởi động 5 à, à, năm set đây là cái câu câu hỏi hắc não các bạn trong mắt ot đây là câu hỏi hắc não đó để xử lý được bài toán này các bạn cpu của bạn phải đốt của nó em cứ làm việc của em đi nhé dạ, anh nói việc của anh à, đây là chiếc máy là inline bend press dùng để đập tập từ trên wow. từ trên các bạn và quận 7 nó sẽ có một cái máy khác 4 5 6 7 8 9 Đến chính các bạn nãy Duy nó lộn là inline không phải, cái này là decline Decline à. À. rồi xong chưa xong cái động rồi không nó dạ rồi kìa rồi ok tới giờ tới phần nhận xét của Duy Nguyễn là nãy giờ vấn đề trình bày khởi động của bạn này là Duy Nguyễn uh, uh, phải uh, thành thật xin lỗi bạn cho cái điểm tàn nhận không điểm tại nó không đúng gì đó nghe không sao người ta nói là cái gì thất bại mẹ thành công chỉ với em đừng sai thứ nhất khởi động anh nãy nói là cái gì mức tạ của anh là 50 kg đúng không? Đúng không? Mà ở đây mày mới bên mày có 35 kg à. Mày nhảy kiểu gì? Không lẽ 35 giờ nhảy lên cái 5 5 50. Đúng không? Trong khi em nhảy khởi động từng bước từng bước từng bước của em lên là 5 5 5 5 mà giờ em nhảy phát 15 là sai rét luôn phải chỗ khởi động đó. Đó là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai nữa đó là cái số rep em không chuẩn. Đầu tiên em bắt là đẩy tới 15 cái. Đó, đẩy tới 15 cái là là là nó sai đó là hai cái lỗi sai về kỹ thuật khởi động mắc OT còn bây giờ là cái lỗi sai về PT á, là nãy giờ anh chưa thấy được ở em có sự nhiệt tình anh chưa thấy em có một sự truyền lửa đó mà em chỉ đơn giản là em lắp cục tạ ra xong rồi anh ơi vô khởi động với anh đếm xong lắp cục tạ vô anh ơi vô khởi động đi anh à, nó thiếu đi một cái sự tương tác với khách hàng cái điều ba điều này đang cần phải cải thiện rồi bây giờ thôi nói chung là con dạy cái mang mà trò dạy thầy phải chịu giờ tao cũng liều phải sao sao giờ chỉnh tạ đúng cho anh tập luôn đi à, bảo đảm tối nay về banh vú cho nói vài câu các à. bạn hồi nãy à, bạn học viên của duy nguyễn hỏi câu rất là hay anh có lên tạ không thì à, thật sự là Duy Nguyễn dư sức Duy Nguyễn lên nhưng mà ở cái bài này là bài tập lực dưới Duy Nguyễn không lên có lý do là ở cái máy này thiết kế á, nó sẽ ép người ta một chút xíu nó ép để vô ngực dưới bạn hiểu không nên lúc đó là cái cơ chế chuyển động nó không được tự nhiên điều này nó vi phạm nguyên tắc mắc ot nên chúng ta tập ở cái ngưỡng nó an toàn từ đó mình thay đổi kích thích cơ bắp bằng cái sự nhận thức về tốc độ về giữ không về tạ mà duy sẽ tập trung bung sức cho phần ngực giữa đó là mấu chốt của vấn đề nha các bạn hai ba một Thôi, đổi ghế Thôi Ủa nặng vậy Hai Ba Bốn Năm tốt Hey! mình vô hết chứ các bạn trăm ký một bên với màn tập là Duy Nguyễn đỡ là Duy Hoàng mười cái lận mười cái lận ô mẹ ơi 10 cái cho nó chẳng hai tấn Tật tôi thích số đẹp vậy được hay không một hai ba bốn Carolina. hồi nãy mấy em chú ý kỹ nha anh fly lại vậy nè ok còn thằng nào mà nó ăn gian nè nó làm tới đây đúng không cái nó dày cái nó lên dày rồi nó nó nó nó có like rồi còn mình thùng tí like là vậy ép vô nhưng mà ta nặng sao vậy cái tay nó phải dày đúng không ok coi video này mai không like Duy Nguyễn có tiền không mua súp không tập gym ở BBT thì coi lại cách chơi của mình nha các bạn